Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2021, tức ngày 27 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Tuất hôm nay là Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý, Nhâm Tuất. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý. Chính quan chiếu mệnh, người tuổi Tý có thể đạt được thành công trong sự nghiệp, nhất là với những ai theo đuổi con đường công danh. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao nên nhận được sự tín nhiệm của đông đảo mọi người. Tuổi Tý cần phải cởi mở hơn nữa trong quá trình tiếp thu ý kiến, đừng biến mình thành một người bảo thủ, khăng khăng làm theo ý kiến cá nhân. Đôi khi thay đổi góc độ quan sát sự việc, bạn sẽ tìm ra cách giải quyết công việc hiệu quả hơn nhiều. Thổ khắc thủy, tuy nhiên mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia lại không mấy yên ấm. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Thương quan giáng họa, người tuổi Sửu khó có thể đạt được thành công như mong muốn trong ngày hôm nay. Người làm ăn cần cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, nếu không dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc. Người làm công ăn lương có thể gặp nhiều rắc rối khiến bạn cảm thấy thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống. Sau khi trải qua thử thách, bạn sẽ ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Để phát triển nhanh chóng và bền vững, thổ vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Muốn bắt kịp sự phát triển của xã hội, bạn không thể cứ giữ mãi một quan điểm. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Mộc khắc thổ, người tuổi dần cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn. Bạn không nên quá chú tâm vào chuyện tụ tập bạn bè hoặc sự nghiệp mà vô tình bỏ quên những người luôn chờ đợi bạn ở nhà. Đừng để tình cảm giữa các thành viên dần lạnh nhạt. Người tuổi dần cũng không được lòng tập thể vì bản tính cao ngạo và cố chấp, chỉ thích làm theo ý mình mà không chịu nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Dù có chấp nhận ý kiến của người khác hay không thì bạn cũng nên dành thái độ tôn trọng với người có ý định giúp đỡ mình. Nếu có việc cần xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh đi theo những hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp tài thần. Xuất hành theo hai hướng này sẽ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Nhị hợp xuất hiện, người tuổi mão rất sĩ diện. Bản mệnh không muốn muốn nghe bất cứ ý kiến trái chiều nào và sẵn sàng phản kháng khi có người bất đồng ý kiến. Điều này khiến mọi người cảm thấy bạn khá nóng nảy và tránh hợp tác với bạn. Tuy nhiên, với người làm ăn, nếu chú ý để có cách cư xử khéo léo hơn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, vì vậy hãy có cách giữ mối quan hệ với họ. Mộc khắc thổ cho thấy bản mệnh và con cái hoặc cha mẹ dễ có quan điểm bất đồng với nhau. Sự cách biệt thế hệ có thể khiến đôi bên có suy nghĩ trái ngược nhau, và điều cần làm lúc này là song phương cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn. Người tuổi thìn gặp nhiều trở ngại do chịu tác động xấu của cục diện tương xung. Bản mệnh là người kiên trì và quyết tâm nhưng sự nóng nảy, bốc đồng của bạn lại khiến cấp trên và đồng nghiệp ác cảm nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư, bởi bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, không nên chần chừ, do dự, khiến bệnh tiến triển nặng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Tỷ kiên gây rối, người tuổi tỵ có thể sẽ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Những xung đột này có thể đẩy bạn vào tình trạng căng thẳng, khó xử. Hãy giữ vững lập trường đúng đắn của mình. Bạn là người dũng cảm và có chí tiến thủ, song lại ít hòa nhập với tập thể. Điều này có thể khiến bạn dễ bị cô lập và khó nhận được sự hậu thuẫn của mọi người, hãy cởi mở hơn, bạn sẽ thấy công việc của mình cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hỏa sinh thổ, trong gia đình, con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Tam hợp phù trợ, người tuổi ngọ trở nên rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc, Bản mệnh thường bắt tay vào công việc được giao ngay mà không hề chần chừ, do dự, nhưng bạn cũng chưa biến mình thành một người nóng vội nhé. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau, khi gặp rắc rối lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau, đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn muốn ở bên nhau từng phút từng giây. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi, Hôm nay do chịu tác động của cục diện tương hình, người tuổi mùi trở nên tự tin thái quá trong ngày hôm nay. Bản mệnh cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề nên không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội, không chịu suy nghĩ kỹ càng. Hãy bình tĩnh và cân nhắc kỹ càng hơn nếu bạn không muốn tốn thời gian để khắc phục hậu quả. Thương quan cho thấy bạn không gặp may mắn trên phương diện học hành, thi cử. Vì vậy, nếu đang đứng trước một kỳ thi nào đó, bạn cần phải chuẩn bị kỹ càng mọi mặt, không nên có thái độ coi thường hoặc lơ là. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Thổ sinh kim cho thấy người tuổi thân hòa hợp với nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau, nhờ vậy mà chuyện bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Nhân dịp hè, hãy tìm cách hâm nóng tình cảm đối bên. Con giáp này là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình, đặc biệt là trên lĩnh vực cuộc sống. Bạn muốn mình trở thành một người bạn của con hơn là một bề trên chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo. Thiên tài báo hiệu niềm vui tài lộc cho bản mệnh. Bạn có thể kiếm được một khoản khá khá nhờ công việc tay trái hoặc nhờ may mắn. Tuy nhiên, nếu muốn làm giàu bền vững, bạn không nên phụ thuộc vào vận may quá nhiều. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay chỉ ra rằng nhờ có tam hội trợ giúp nên người tuổi dậu gặp nhiều Bản mệnh dễ tạo ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhờ vậy, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Công việc của người tuổi dậu cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt. Thổ sinh kim, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình, bạn luôn quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu nhau, chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay nghi kỵ nhau cả. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thực thần phù trợ, người tuổi Tuất làm ăn khá thuận lợi trong ngày hôm nay. Người làm kinh doanh, buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.